không phải lúc nào tỏ ra thông minh cũng hay và không phải lúc nào mọi thứ trên cuộc đời này phải trắng ra trắng đen ra đen phải rạch ròi rõ ràng thì nó mới hay đâu không phải có những thứ trắng đen rõ ràng rất hay nhưng mà có những thứ khi trắng đen ra rồi thì chẳng còn hay nữa người ta thường nhớ về mối tình đầu lãng mạn và hay sao xuyến về người đàn ông có hay nhớ về người yêu cũ không Thật sự đàn ông không bao giờ quên người yêu cũ Nhất là mối tình đầu là càng nhớ hơn nữa Đàn ông là vậy đó Anh cũng không có ngoại lệ Anh nhớ người con gái đầu tiên mà anh yêu Vì những gì tụi anh có cùng nhau là những trải nghiệm quý giá nhất của tuổi thanh xuân Cảm ơn vì ai đó Tôi lại ngẫm thấy ông Bill Gates ông nói một câu rất là đúng Ông nói là đừng bao giờ hy vọng cuộc sống này hết bất công. Tốt nhất hãy cố gắng để thích nghi với nó. Chúng ta sẽ thích nghi với cả những nỗi đau. Chúng ta thích nghi với cả những cái khó khăn. Chúng ta thích nghi với cả những cái gì gọi là ghê gớm nhất ở trên đời này để mà chúng ta có một cuộc sống cho tốt, cho tử tế. Và đấy tôi nghĩ là cái ý nghĩa lớn nhất của một con người. Cháu tôi ba tôi không có được đẹp Mà cũng không giỏi giang như ai Không hoàn hảo Vậy đó giờ ở chung Tôi cứ thấy cái điều đó là may mắn đối với bà Bất cứ điều gì bà làm cho tôi Tôi thấy nó bình thường lắm Tôi cũng biết trân trọng đó Nhưng khi bà bỏ tôi đi Tôi mới thấy suốt thời gian dùng bà tôi mới chính là người may mắn cảm ơn chấp nhận cái um, cái cơn nóng giận của em dù cho cái mức độ của nó là ra sao đi nữa và cũng như anh um, anh đón nhận cái cái cái vẻ đẹp kiểu nó nó nó không có điểm dừng của em thì em có thể làm mọi thứ nhưng mà đừng có làm tổn thương anh là được mà em luôn thiếu từ khi chúng tôi xa rời Mày giải thích cái gì? Mày giải thích sao? À, người ta nói bồ cũ giống như là thuốc độc ủ sẵn ở trong hũ Chỉ cần nhỏ một giọt thôi thì tiêu tan vợ chồng Mày biết chuyện đó không? Biết không? Anh hỏi một câu được không? Nhiều câu cũng được Sao một người thú vị như em Lại chọn một đứa thú vị như anh bạn Có một số người Họ không làm gì mình hết Chỉ cần họ thở thôi là đã thấy ghét rồi Anh đã gặp trường hợp như vậy bao giờ chưa Cũng có Đúng là luôn có một phần không thích họ Vì chẳng một lý do nào cả Nên thích cũng như vậy Có một số người Chỉ cần nhìn thôi là đã thấy thích rồi chẳng cần lý do gì hết Mình cứ đối đãi tốt với người ta Chân thành với người ta Người ta sẽ đối xử tốt với mình thôi Làm sao để mình sống thanh thản Mình sống tốt Mà không làm buồn lòng người khác nhận ra rằng là tình yêu nam nữ đó chỉ là một cái sự ờ, thỏa mãn về mặt cảm xúc khi mà chúng ta ở trong tình yêu nam nữ thì chúng ta cảm thấy rất là vui cảm giác như là cả một thế giới rộng mở nhưng mà những cảm giác đó thì nó không bền không bền chặt và sau nhiều chuyện thì mình nhận ra rằng có những thứ có thể nó không làm cho chúng ta quá phấn khích cái điều đó nó chỉ âm thầm và nó rất là nhẹ nhàng thôi nhưng mà đó là những cái sẽ giúp cho chúng ta đi qua áp lực sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta nhẹ nhàng hơn bạn có bao giờ vào facebook của người yêu cũ không không phải là vì muốn quay lại mà chỉ đơn giản là muốn xem cuộc sống của họ bây giờ như thế nào đã có người yêu mới chưa và người yêu mới có hơn mình hay không Thật ra thì chia tay cũng lâu rồi, cũng không còn liên lạc với nhau nữa. Nhưng mà dù sao thì đấy cũng là người mình từng yêu hết lòng, là người mà cho mình nhiều cảm xúc nhất. Chỉ tiếc là không thể cùng nhau đi tiếp thôi đàn ông không có tiền là yếu với vô cùng được bây giờ tôi không có tiền là tôi không có một chút tự tin nào ở những cái thời đại bây giờ đi ra ngoài đường mà thật ra thật ra không phải không tiền ít tiền mà đã mà tự tin rồi ba khi đàn ông không tiền đấy thì nó sẽ kèm theo một thứ là gần như là bây giờ sẽ không có tình trong tình yêu người ta thường có câu là hỏi thế gian tình là thứ độc dược gì mà sao không có thuốc chữa cuộc sống này á không phải mình yêu một người mình đến với một người là hạnh phúc dành cho cả hai người đôi khi, khi mình phải biết hy sinh một hạnh phúc và để người còn lại